tôi nói anh biết này ở cái xã hội này á dám có chuyện đúng sai chỉ có kẻ yêu và mạnh thế thôi ừ bạn bị tin rồi ha